các em Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần lý thuyết nhé Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về liên tục tại điểm Tức là hàm số liên tục tại một điểm Cho hàm số y bằng fx Và một cái điểm x0 thuộc tập xác định Bây giờ chúng ta sẽ xét tính liên tục của hàm số tại điểm x0 đó Ok chưa? Vậy chúng ta sẽ có như sau này Hàm số y bằng fx liên tục tại cái điểm x0 khi và chỉ khi giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới x0 bằng fx0. Các em chú ý nha, một vế là giới hạn và một vế là giá trị của hàm số tại điểm và chúng ta quy tất cả về là điểm x0. Ok chưa? Vậy đối với một cái bài toán yêu cầu chúng ta như sau này. Cho hàm số y bằng fx và một cái điểm x0. Đề bài yêu cầu là xét tính liên tục của hàm số tại điểm x bằng x0 đó. Vậy khi đó chúng ta sẽ làm gì? Để giải quyết bài toán đó các em chú ý này. Để xét tính liên tục của hàm số y bằng fx tại điểm x0 thì ta sẽ thực hiện các bước như sau. Thầy đã đưa cho các em các bước rất là rõ ràng thì các em cố gắng nhớ, ghi nhớ nhá. Bước số 1 chúng ta sẽ làm gì? Tính fx0. Được chưa? Bước số 2, tính giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới x0. Tuy nhiên trong một số trường hợp là chúng ta không tính trực tiếp được cái giới hạn này mà chúng ta phải tính giới hạn một bên. Cụ thể ở đây là giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới x0 về bên bên phải. Và giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới x0 về bên trái. Sau đó chúng ta so sánh. Hai thằng này bằng nhau thì nó chính là bằng thằng này luôn, đúng chưa? Đấy, xong bước số 2 rồi chúng ta bắt đầu chuyển sang bước số 3. Bước số 3 là chúng ta đi so sánh cái giới hạn và giá trị của hàm số tại điểm x0. Nếu như hai kết quả này mà bằng nhau thì hàm số liên tục tại điểm x bằng x0. Còn hai kết quả mà không bằng nhau thì hàm số bị gián đoạn tại điểm x bằng x0. Các em nghe rõ chưa? Đấy là lý thuyết đầu tiên mà chúng ta đã tiếp cận. Lý thuyết tiếp theo liên quan đến tính liên tục đó là, là liên tục của hàm số